裝備添。呢個時候扎克好似準備跳落嚟㗎啦，好我哎逼咗係啦先呢。個閃現好，但係一個普攻啊，一個普攻，一個普攻，哎冇錯，有一個手殺係啦。咁啱啱其實阿 b e l 諗住傳，但係都自己 channel 咗。 呢個主動對同呢個 f 啦，打發 f 啦，直接打出呢個四，冇錯，打晒四個角啊！咁呢個 b e l 拉亦都係跟住上前嘅就係 b e l 拉，靠住一個大嘅，不過好可惜就係呢個上嘅卡力斯啊！但係卡力斯而家又再落嚟呢個嘅下路，仲有一波嘅擊殺，呢個卡力斯啊亦都係直接同埋呢個布魯波直接將呢個十個升去。大打咗打咗啦，可惜醫生大有 support 啊！呢個一個大技反開 T B 啊波比， 咁會唔會打咗一個控場咧，大補晒流人嘅技能啦。係啦，咁但係波比呢個好進取，一個大嘅波打落，仲有阿布喺後面已經 Q 中咗兵仔啦，但係打再入一個大嘅大第四個哇，好激烈啊！呢個戰況，最後尾海達收低呢個布朗嘅人頭，可以再撞牆，會唔會殺埋呢個神啊？最後尾喺後面嘅扎克已經收低咗，最後三個，哇！呢個波波級會唔會太犀利啊？最後尾哇一個普攻交嚟晒你殺埋個， 哇！好犀利喎！有啲嘅 A.C. 咧就比較講講咗而打黑一個深入去而家就卡力斯係作為一個分界戰場嘅角色就入去就試咗一個誒後圍嘅角色啊，但係亦都係唔做咗啲乜嘢嘅，因為先講啦已經係擊殺咗一個納布朗嘅，而呢個卡力斯亦都係連續兩個挑啊，就係繼續去誒戰勢撞埋一挑，不過其實依家下路就唔係話真係輸咁多。大技接上，我神金神呢波有機會啦！ 波比后面哇呢个呢个闪有浮夸啦！嗱，攞出 S 不士气呢个打嚟系咯波比波比知边度系哎呀，我哋撞咗呢个神。系啦，但系呢个绑绑埋会唔会再揸号揸货埋呢个海达流杀埋呢个人头？但系二只就喺后面喺度好安全咁输出啦。最后会唔会波比收到二只嘅人头咧？哎呀，撞开咗二只，最后尾一招 E 技避开咗啦。最后但系咧，呢个神会唔会真系收埋呢个波比嘅人头？应该都呢个大杰大冧翻，下水波比咧，哇！呢哇！呢个就啊！啊！可惜啊！可惜啊 紅隊啊唔知可唔可以繼續落去啊，但係繼續落去去殺翻其中一個人，但係都係誒都係只可以肉隨得反嘅，只可以只可以都係即係呢個能量嘅條件咧，其實都係好好一個即係見到好遠嘅能量，但係亦都要見